ai mà hoang còn tàu ra khơi xa tình nhân làm cơn gió cuốn đi mãi cô nhận đây dẫu kiến tâm tư sầu thương nát tan nơi này bước chân âm thầm một mình lang thang vô vắng đời người như một giấc mơ chân thật trong khi anh vẫn yêu em rất nhiều anh đã cố gắng làm tất cả cho người mà dường như em chẳng hề quan tâm dù anh biết chuyện tình ta không bao giờ có thế nào trọn vẹn anh cứ cố chấp giữ em bên mình dù anh biết biết người ra đi là ai anh giận mình sao lại trao một thứ tình cảm chẳng thuộc về mình một thứ hạnh phúc qua nhiều vách ngăn con đường anh đi là sai em hãy nhớ thật hạnh phúc bởi em vốn xứng đáng nơi em đã chọn đừng lo cho anh với những ngày tiếp theo hãy lo về cuộc sống lại bên người mơ thật hạnh phúc bởi em vốn xứng đáng nơi em đã chọn đừng lo cho anh với những ngày tiếp theo hãy lo về cuộc sống tương lai bên người mới ngày mai có sóng gió với ai trên đời thì hãy nhớ bên em còn anh đấy vẫn là người từng luôn quan tâm và vẫn luôn theo dõi em anh giận mình sao lại trao một thứ tình cảm chẳng thuộc về mình một thứ hạnh phúc quá nhiều vách ngăn con đường anh đi là sai em hãy nhớ 啊。 một cuốn phim thì anh muốn chúng ta có thể quay lại Xưa sai những lỗi lầm để chẳng ai phải trách ai Sẽ cùng yêu một lần chẳng tính toan toan Nếu như cuộc đời này là một cuốn phim Thì anh muốn sánh vai phản diện đắp lên chiếc mặt nạ và làm một gã sơ khanh để em biết nỗi đau anh đã từng mang cần chi em phải cố diễn tốt bỏ chiếc mặt nạ ra đi đời cho em bao nhiêu để em phải cố như vậy chẳng thể mang nó đi hết đến suốt cuộc đời đâu em chiếc mắt nạ làm từ giá người người ơi anh xin em hãy yêu một lần thật tâm để anh biết em có yêu anh không mà vắng anh rồi đã có ai yêu thật lòng em chưa anh biết em em rồi xin đừng diễn vai phản diệt đắp lên trước mặt nạ và làm một gã sơ khanh để em biết nỗi đau anh đã từng mang cần chi em phải cố diện tốt bỏ chiếc mặt nạ ra đi đời cho em bao nhiêu để em phải cố như vậy chẳng thể mang nó đi hết đến suốt cuộc đời đâu em chiếc mắt đã làm từ giá người người ơi anh xin em hãy yêu một lần thật tâm để anh biết em có yêu anh không mà vắng anh rồi đã có ai yêu thật lòng em chưa anh biết em mê rồi xin đừng diễn em phải cố diện tốt bỏ chuyện mặt nạ ra đi đời cho em bao nhiêu để em phải cố như vậy chẳng thể mang nó đi hết đến xuân cuộc đời đâu em chiếc mắt nạ làm từ giá こ đời lắm những mệt nhoài để ta vẫn mãi lạc loài chìm vào quá khứ một thời đã mãi xa xôi ta lạc chân giữa đời khát khao thứ xa tâm với cũng đến một ngày đôi tay đôi tay sẽ phải buông xuôi đường phố muôn sắc màu mình ta với nỗi u sầu dằn vặt con tim làm sao thoát khỏi cơn đau nơi bình yên trắng thay bao đắng cay vây lại có lẽ kịp người mong manh tựa làn mây phải chăng kiếp trước ta quá đam mê thế nên kiếp này phải sống ngu mê để bao hận thù ghen tuông trong chất lên đôi vai gầy thanh thang đường dài với những trong gai biết đâu một mai hơi thở lại đừng sống vô tâm để yêu thương vội lạc nhau kịp người nào khác thiêu thân mê lợi danh sang giàu quên đi nghĩa nhân ở đời bên nhau một thời chỉ toàn dùng lời gian dối phải chăng kiếp trước ta quá đam mê thế nên kiếp này phải sống ngu mê hận thù ghen tuông trong chắn lên đôi vai gầy thanh thang đường dài với những trong gai biết đâu một mái hơi thở ngừng lại đừng sống vô tâm để yêu thương vội lạc nhau đời là dòng tố cứ mai cuốn đưa ta về nơi chân trời xa vời đời là biển sâu rừng xanh mới trải qua ai nào hiểu thấu tình là mất đắng phù du khiến ta khóc than bơ vơ giữa dòng đời trôi ra đi ngày sau sẽ mang được những gì xin đời cho ta lối thoát phải chăng kiếp dẫu có bước tiếp vẫn không thể nào ngừng quên đi bóng hình em vì tim anh lúc nào cũng chất chứa tình yêu thương đến em xin thời gian hãy quay trở về để anh có thể dang rộng đôi tay và được bên em mỗi ngày hạnh phúc đơn giản thôi thôi nhưng sẽ chưa đứng đầy yêu thương xin một lần được kêu tên em người ơi xin một lần than lên cho vơi đi nỗi sầu xin trả lời anh đi dù biết sẽ trả lời anh đi người ơi anh nghe trong gió có tiếng em cười anh thấy trong nắng có bóng thời gian hãy quay trở về để anh có thể dang rộng đôi tay ôm lấy em và đừng bên em mỗi ngày hạnh phúc đơn giản thôi nhưng sẽ chưa đừng đầy yêu thương xin một lần được kêu tên em người ơi xin một lần thép lên cho vơi đi nỗi sầu xin trả lời anh đi dù biết sẽ mất nhau xin đừng lặng im để anh phải khổ đau hãy trả lời anh đi người ơi anh nghe trong gió có tiếng em cười anh thấy trong nắng có bóng một lần thét lên cho vơi đi nói sau xin trả lời anh đi dù biết sẽ mất nhau xin đừng lặng im để anh phải khổ đau trong thương nhớ chút hương quen một chút hương cỏ dài sớm chiều gọi mãi tên em đêm về lạc bước bơ vơ phố buồn còn nhắc tên em một thoáng anh chút vội vàng nhìn thoáng mây trôi và đông hỡi xin đừng đi nhanh quá để anh được buồn thêm đôi chút và cơn gió xin ngừng đầy đôi phút cho anh gửi lời nhắc tên em một thoáng anh tìm về anh tình tìm trong phiêu lãng chút nhẹ nhàng lời yêu hôm ấy và như thế anh tìm em chôn đấy chút vội vàng nhìn thoáng mây trôi